Cô chào các em Con người không thể sống được nếu không có ánh sáng Nhưng nếu ánh sáng quá mạnh hay quá yếu sẽ ảnh hưởng đến mắt như thế nào Qua bài khoa học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được điều đó nhé Trước hết chúng ta đi vào hoạt động 1 Tìm hiểu những trường hợp ánh sáng quá mạnh không nhìn trực tiếp vào nguồn sáng Các em hãy quan sát hai bức tranh và trả lời cho cô câu hỏi Câu hỏi thứ nhất khi nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc ánh lửa hàng, em thấy thế nào? Câu 2. Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc ánh lửa hàng? Các em ạ, à, ánh sáng mặt trời rất mạnh và chứa tia tử ngoại gây hại cho mắt. Nếu nhìn trực tiếp sẽ gây hoa mắt, chói mắt đấy các em. Còn ánh lửa hàng cũng rất mạnh, chứa nhiều tạp chất độc như bụi, gỉ sắt, các chất khí độc do quá trình nóng chảy kim loại sinh ra có thể làm hỏng mắt đấy các em hãy nêu cho cô các trường hợp khác về ánh sáng quá mạnh cần tránh không để chiếu thẳng vào mắt mình nhé những ánh sáng quá mạnh gây hại cho mắt là ánh sáng của đèn pin tia laser đèn pha ô tô đèn neon các em nhé như vậy, chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào ánh sáng quá mạnh để tránh làm hại đến mắt nhé các em. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2, tìm hiểu những việc nên làm và không nên làm để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra. Các em hãy quan sát tranh 3 và tranh 4 trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu 1. Các bạn trong tranh đang làm gì? Câu 2 có nên làm như các bạn không vì sao để bảo vệ mắt khi đi trời nắng chúng ta cần phải che ô đội mũ đeo kính râm các em nhé các em thấy ánh sáng mặt trời quá mạnh nếu chiếu trực tiếp lên cơ thể chúng ta chúng ta dễ bị nhức đầu sổ mũi và rất có hại cho mắt đấy đeo kính râm đội mũ hoặc đi ô ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào cơ thể làm như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được sức khỏe và mắt của chúng ta đấy nhé các em như vậy chúng ta không nên dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt bạn vì ánh sáng đèn pin sẽ làm chói mắt hoa mắt dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt bạn có tác hại Ánh sáng ở đèn pin quá mạnh và tập trung ở một điểm, do vậy nếu chiếu thẳng vào mắt sẽ làm tổn thương mắt đấy. Các em hãy cho cô biết những việc nên làm để tránh ánh sáng mặt trời và ánh sáng mạnh. Khi đi dưới trời nắng, chúng ta cần đeo kính râm, đội mũ rộng vành và đi ô. Không được nhìn trực tiếp hoặc chiếu vào mắt ánh sáng quá mạnh các em nhé chúng ta sang hoạt động 3 Những trường hợp nên tránh để không gây hại cho mắt Các em hãy quan sát bức tranh 5, 6, 7, 8 Và trả lời cho cô Trường hợp nào dưới đây cần tránh để không gây hại cho mắt Hình 5 Việc nên làm vì bàn học của bạn trong hình được đặt cạnh cửa sổ có đủ ánh sáng để học tập các em nhé Hình 6, đây là việc không nên làm vì bạn sử dụng máy tính quá khuya sẽ có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến mắt. Hình 7, việc không nên làm vì nằm đọc sách sẽ tạo ra bóng tối khó nhìn thấy chữ trong sách làm mỏi mắt có thể bị cận đấy các em. Hình 8, việc nên làm vì ta viết tay phải, nếu để đèn bên trái sẽ không bị ánh sáng tạo ra bóng tối và để ánh đèn thấp hơn đầu không chiếu thẳng vào mắt như vậy khi học đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đều có hại cho mắt các em nhé nhìn quá lâu vào màn hình máy tính tivi cũng làm hại mắt chúng ta sang hoạt động 4 là liên hệ thực tế các em hãy kể về thói quen của em khi xem tivi khi học bài nhé khi xem TV chúng ta không nên xem quá lâu mỗi khi chương trình TV thay đổi nên cho mắt nghỉ trong vài phút nhé trong phòng nên bật một bóng đèn có độ sáng vừa phải không nên xem quá gần hoặc quá xa không nên ngồi lệch quá 45 độ so với màn hình nhé các em còn khi ngồi học khi đọc và viết chúng ta cần ngồi thẳng sau 45 phút cần nghỉ mắt và vận động tay chân nhìn xa khi đọc sách phải chọn một góc độ thích hợp. Khoảng cách giữa mắt và diện tích của tờ giấy là 33 đến 35 cm. Không được đọc trong tư thế đang nằm nhé các bạn. Như vậy, chúng ta cần ghi nhớ ánh sáng không thích hợp sẽ có hại cho mắt. Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể làm hỏng mắt. Học, đọc, sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đều có hại cho mắt Nhìn quá lâu vào màn hình, máy tính, tivi cũng làm hại mắt các em nhé. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này. Các em hãy thực hiện các bài tập sau. Bài 1. Viết chữ đờ vào ô trống trước câu đúng, chữ sờ vào ô trống trước câu sai. Ô trống thứ nhất, đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh thì sẽ làm hại mắt, còn ánh sáng quá yếu thì chỉ nhìn không rõ chứ không có hại cho mắt ô trống thứ hai đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt ô trống thứ ba đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu thì cũng đều có hại cho mắt ô trống thứ tư đọc sách chỉ cần có ánh sáng là đọc tốt bài 2 viết chữ N vào ô trống trước những việc nên làm chữ K vào ô trống trước những việc không nên làm để tránh tác hại ánh sáng gây ra đối với mắt ô trống thứ nhất nhìn trực tiếp vào mặt trời ô trống thứ hai không nhìn trực tiếp vào ánh lửa hàng ô trống thứ ba đội mũ rộng vành hoặc che ô đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng ô trống thứ tư nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy bật sáng bài 3 viết ba việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt khi đọc sách xem tivi các em hãy thực hiện 3 bài tập này vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Tạm biệt các em.